Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện à, motor điện Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là Chi tiết một cái bộ cầu à, các đăng hàng zin chuẩn Để cho các bạn à, xem Đấy Thứ nhất thì về cái độ sắc nét của nó thì các bạn có thể theo dõi chi tiết từng mục một Đây ví dụ như cái độ hở của tam bua này rất là chuẩn này phớt viết đầy đủ này thậm chí là còn bôi thêm cả keo nữa đấy sáng bóng bên này thế khe hở rất là chuẩn à, cầu thì à, được liên kết với này à, cái à, tăm bua mâm rừng này bởi 6 ốc đấy 6 ốc thì à, cái độ chắc nó sẽ tốt hơn cái con 4 ốc à, đời cũ à, thứ hai nữa là cái à, dòng này thì à, đường kính tâm bua của nó là, là 180 đường kính tâm bua lớn hơn thì à, độ phanh của nó sẽ ăn hơn cái tâm tăm này thì tim ốc của nó là chéo bầy này và vuông 7 này đo chéo là 10 này cái G này thì à, có hai loại G70 và G63 thì các bạn mua cái vành xe các bạn phải để ý nó có loại G nhỏ G to thì à, đối với cái cầu này là G70 à, tất nhiên các bạn có yêu cầu thì vẫn có thể có G63 để cho các bạn lắp những cái vành à, khác kiểu đi đấy trên cái sò này thì các bạn thể dễ để ý sự khác biệt như này ngay trong cái à, phần trục vào này nó cũng có phớt này Đấy, lắp phớt uh, chống dầu này đây uh, mình sẽ quay cho các bạn xem một cái loại uh, cầu đời cũ nó sẽ không có cái phớt như này đấy cái phớt đời cũ đây là vòng bi nó lộ diện trực tiếp ở ngoài này luôn đấy là cái loại cũ đây hàng nhà mình thì à, rất là nhiều các bạn có thể à, mua à, khoảng một hai trăm cây đều có cái cầu này thì nó bố trí theo các cái kích thước là từ 70 80 90 1 mét mét 1 và mét 2 kích thước thì đo phủ ra bì ra ngoài này các bạn là cứ trừ đi 7 phân thì ờ, sẽ là thân khung của trong này 7 cm nhé ví dụ cái cầu 1m1 thì các bạn làm khung mỗi bên là đu ở trong 7 phân thì là được đấy thì ờ, nó sát vào cái tăm bua này thì độ bền nó cao hơn cái cầu này thì ờ, có khả năng chịu tải đến đến khoảng 1 tấn còn cường độ thường 1 tấn thường xuyên ấy, thì các bạn nên chọn những cái dòng cầu lớn hơn còn ở đây mình đang nói nên là cái tải trọng là nó có thể lên đến một tấn là bình thường Đấy. đối với cái cầu này là không vấn đề gì hết Đấy, rất là đẹp sắc led các bạn là mua một cái hoặc mua combo thì bên em đều có đầy đủ hết à, cái tỷ số truyền trong cái bộ bánh răng này là 13 trên 37 nó cũng khá tương đồng với cái bộ truyền nhông xích nếu như các bạn lắp cái à, à, đường kính bánh xe lớn lên một chút ấy, thì khi đi à, nó sẽ không bị à, gần tốc độ nó còn có loại à, tốc độ nhanh hơn nữa đấy nhưng mà nó sẽ làm yếu yếu cái xe ba bánh của mình đi nên là à, cái giải 13 37 này mình nghĩ là được dùng tốt đấy rất là sắc nét ở đây cũng có 6 à, ốc này đấy, ốc mạ miếc rất là đẹp đồng bộ luôn tất cả các con ốc đều là ốc mạ mạ vàng màu vàng này. rất là đẹp tất cả các con ốc nhé đây là dòng à, hàng đặt hàng cho nên là nó không phải là hàng đại trà cái tăng bua này rất là dày bạn nào đã tháo ra một lần rồi thì đều biết cái dòng tăng bua rất là dày ít ít bị vỡ cái này mình bán mấy trăm con rồi trước giờ nó tính ra khoảng khoảng bốn năm trăm con là nhưng mà chưa bị vỡ kể cả vận chuyển cũng chưa bị vỡ lần nào à, video thì à, đến đây hết rồi cảm ơn các bạn đã xem video à, mọi chi tiết liên hệ số điện thoại chín tám tám tám ba một chín năm năm. có thể sử dụng Zalo hoặc là để lại tin nhắn nhiều khi là bên em cũng không thể đáp ứng hết à, cái à, nhu cầu à, gọi điện của khách hàng được thì à, các bạn mua hàng thì à, cứ vui lòng nếu không gọi được thì để lại tin nhắn bên em sẽ trả lời